Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 18 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 7 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Cục diện tương phá gây ra nhiều ảnh hưởng xấu cho người tuổi Tý, do đó con giáp này phải hết sức cẩn trọng trong ngày hôm nay. Rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện ở xung quanh, ném đá giấu tay nhân lúc bản mệnh sơ hở không để ý, khiến vận trình công danh sự nghiệp gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, con giáp này không nên quá lo lắng bởi ảnh hưởng của cục diện này không phải là quá lớn nếu tuổi Tý luôn nghiêm túc với những gì mình làm. Chắc chắn mọi người xung quanh đều hiểu rõ những cống hiến của bản mệnh trong suốt thời gian qua và chẳng ai lại tin tưởng những lời vô căn cứ. Ngoài ra, thiên quan khuyên con giáp này chớ nên nóng nảy, chủ động gây mâu thuẫn với cấp trên hoặc người có địa vị cao hơn mình nếu không muốn tự rước họa vào thân nhé. Nhiều khi một điều nhịn là chín điều lành, không phải cứ nhường nhịn người khác là đã phải chịu thiệt. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi sửu với vẻ ngoài ung dung, điềm tĩnh, dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Con giáp này là người có tài lãnh đạo, bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công nhờ sự quyết đoán linh hoạt khi giải quyết công việc. Tuy nhiên, nếu đã là người dẫn đầu thì bản mệnh cần trò chuyện, tiếp xúc với các cấp dưới nhiều hơn để gắn kết mối quan hệ trong tập thể. Vẻ ngoài khó gần có thể khiến nhân viên của tuổi Sửu cảm thấy e rẻ khi tiếp xúc. Hãy dành thời gian để quan sát và tìm hiểu nhiều hơn về mọi người xung quanh nhé. Ngũ hành thổ sinh kim, mối quan hệ tình cảm giữa con giáp này và người nhà vô cùng hòa hợp. Cho dù có bận rộn đến đâu cũng không quên dành thời gian quan tâm đến gia đình. Bạn mệnh biết rằng đó gia đình là hậu phương vững chắc, tiếp sức giúp mình vượt qua mọi sóng gió ngoài xã hội. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Chính ấn chiếu mệnh, tuổi dần khẳng định được vị thế của mình trong công việc, nhất là khi con giáp này theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp, sự thông minh nghiêm túc không màng danh lợi của bản mệnh được mọi người đánh giá rất cao và cấp trên tín nhiệm. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này giữ những tư tưởng bảo thủ, không chịu thay đổi để bắt kịp với thời thế. Hãy cởi mở hơn và chịu khó thay đổi góc độ tư duy. Người tuổi sửu sẽ nhận ra có vài vấn đề dễ giải quyết hơn thoạt nhìn rất nhiều. Hãy luôn giữ cho mình tư tưởng cởi mở, ham học hỏi, ngũ hành kim khắc mộc, vợ Trinh tình cảm có chút không vui do vợ chồng cãi cọ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Bản mệnh cho rằng người đó vô lý chấp nhặt nhưng đối phương cũng nghĩ như vậy thôi. Thay vì cố chứng minh mình đúng thì con giáp này nên tìm cách để dung hòa và thông cảm cho nhau. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão tuổi mão đối diện với cục diện tứ hành xung nên có thể vướng phải chuyện tranh cãi, mâu thuẫn với người nào đó. Người này có thể là thân quen hoặc xa lạ với người con giáp này. Đứng trước mọi tình huống, bản mệnh cần kiềm chế tính nóng nảy của mình nhé họa từ miệng mà ra nên con giáp này mới bị thua thiệt trong công việc, mối quan hệ với đồng nghiệp không tốt nên khi kết hợp làm việc rất thiếu ăn ý hiệu quả không cao. Thị phi cũng từ đây mà kéo tới, trong khi đó cấp trên không hề thích những điều tiếng này, người tuổi mão cần sớm điều chỉnh đi nhé đường tình duyên cũng không suôn sẻ cho lắm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy lục đục, rắc rối nảy sinh trong khi không ai chịu xuống nước trước để nhường nhịn đối phương, trong khi đó người độc thân vẫn đang mải mê với sự nghiệp mà sao nhãng chuyện yêu đương. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, tí, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Vợ trình công danh sự nghiệp của người tuổi thìn tiến triển suôn sẻ, con giáp này làm việc rất tốt, dù được giao nhiệm vụ gì thì con giáp này cũng không nề hà, sẵn sàng nhận việc, nghiên cứu để hoàn thành xuất sắc. Với thành tích này, bản mệnh hoàn toàn có thể nghĩ đến những mục tiêu cao hơn trong năm nay. Tuy nhiên, điểm thiếu sót của con giáp này là mối quan hệ với đồng nghiệp kém hài hòa, đôi khi vì kiêu ngạo, nghĩ mình có tài hơn người khác nên không được lòng cộng sự.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 phương diện sự nghiệp và tài lộc của bản mệnh đều có triển vọng phát triển nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình, nhất là người tuổi tỵ làm trong lĩnh vực kinh doanh, nhân sự, đối ngoại, quảng cáo. Con giáp này cũng nhiệt tình với mọi người nên nay cũng xem như là được hưởng hồi báo. Bản mệnh cũng cảm thấy yên lòng vì chuyện tình cảm thuận lợi, các cặp đôi không còn cãi vã mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Bản mệnh và người ấy đã dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau, bỏ qua những sai sót và khiếm khuyết của đối phương để tình yêu thăng hoa rực rỡ. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Vợ tranh tình cảm của tuổi ngọ khá khởi sắc, con giáp này còn độc thân có cơ hội tốt đẹp để tìm thấy một nửa của mình. Các cặp đôi đang yêu nếu thấy tình cảm chín muồi thì có thể tính đến chuyện trăm năm. Hãy chuẩn bị tâm lý đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Song vì ngũ hành cung khắc khiến bản mệnh có thể làm mất lòng đồng nghiệp hay cộng sự chỉ vì sơ sẩy nhỡ miệng, người tuổi ngọ phải thận trọng hơn, suy nghĩ kỹ càng trước khi nói và tốt nhất nên tự đặt ra giới hạn cho bản thân, vui đùa cũng không nên thái quá. Đường tài lộc của con giáp này không quá tốt, tiền kiếm được cũng chỉ đủ dùng sinh hoạt hàng ngày nên đừng tiêu xài lãng phí. Những cuộc vui chơi hay đồ xa xỉ vượt ngoài khả năng thì tốt nhất nên từ chối, đừng vung tay thiếu suy nghĩ, dù có hưởng thụ cuộc sống thì cũng không phải theo cách đó đâu. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Vận trình tài lộc của tuổi mùi vô cùng vượng phát, kiếm tiền cũng dễ dàng hơn. Con giáp này theo nghiệp buôn bán, kinh doanh thu về lợi nhuận, không đếm xuể. Bản mệnh cần tận dụng cơ hội hiếm có này để làm việc chăm chỉ hơn, mở rộng quy mô, tích lũy một khoản cho tương lai. Tuy nhiên, con giáp này vẫn nên chú ý tới sức khỏe của mình. Ngoài việc chăm chỉ luyện tập thì người tuổi mùi cần tăng cường bồi bổ, cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể để tăng đề kháng, cải thiện thể lực, hạn chế đau ốm. Cơ thể khỏe mạnh thì mới làm mọi việc tốt đẹp được. Tuy tiền bạc không thiếu nhưng lại gặp nhiều vấn đề về tình cảm khi mà đôi bên thiếu sự chia sẻ và thấu hiểu, không thực sự cảm thông được những khó khăn của đối phương. Có giáp này nên dành thêm thời gian cho người thân và gia đình, cùng chia sẻ tâm sự về những chuyện mình gặp phải trong cuộc sống. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Hợi, Tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Phương diện công danh tài lộc của tuổi thân này rất thuận lợi, con giáp này có thể mạnh dạn đảm nhận những dự án mới, nhiệm vụ quan trọng có độ khó cao. Mặc dù bản mệnh có thể mệt mỏi và bận rộn hơn, nhưng nếu làm tốt thì cơ hội thăng quan tiến chức không ít. Đường tài lộc của con giáp này không khởi sắc lắm, vì vậy khi tiến hành đầu tư, làm ăn thì cần cân nhắc kỹ lưỡng. Người tuổi thân nên chọn hướng kiếm tiền an toàn, suy nghĩ tính toán cụ thể, hạn chế mạo hiểm vì có thể bị thua thiệt, mất nhiều công sức mà không được lợi nhiều. Mối quan hệ tình cảm của bản mệnh và người ấy đã bước vào giai đoạn ổn định nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Nếu cứ tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến những cơn sóng ngầm. Đối phương vì không chịu nổi sự tù túng mà muốn phá bỏ sự yên tĩnh này. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Sức khỏe của người tuổi dậu đang có dấu hiệu suy yếu, con giáp này nên tập thể dục thể thao nhiều hơn. Vận động vừa giúp thân thể khỏe mạnh, vừa khiến tinh thần sảng khoái, tái tạo năng lượng tích cực. Nhờ đó mà hiệu quả công việc cũng tăng lên trông thấy. Tài lộc không thiếu nhưng nếu bản mệnh lười biếng ỉ lại thì khó có thể tụ tài. Tuổi dậu kiếm tiền dễ nhưng khó giữ tiền, ngược lại nếu tận tâm làm việc, chi tiêu trường mực thì sẽ có lợi hơn. Lời khuyên cho con giáp này là hãy mở một tài khoản tiết kiệm, cố định để có chút tích lũy cho riêng mình. Vợ chồng tình cảm có chút kém sắc, bà Mệnh không giữ được bình tĩnh mà có những lời lẽ, hành động thiếu chuẩn mực gây tổn thương cho người mình yêu. Mối quan hệ vì thế mà bị giãn nứt, sức mẻ đi ít nhiều. Có giám này cần nghĩ cách để cải thiện tình trạng này nếu không muốn đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Đường tình duyên của tuổi tuất thuận buồm xuôi gió, dù đào hoa không vượng nhưng lại có tình cảm gần gũi chân thành, ít người để ý nhưng lại chắc chắn, không lan man với các mối quan hệ vô bổ. Nếu bản mệnh của độc thân thì đây là cơ hội để hai người tính chuyện kết hôn trọng đại đấy. Cuộc sống riêng của con giáp này rất tốt đẹp, sự nghiệp tương đối vững vàng, tuy nhiên vẫn có đôi lúc người tuổi tuất lơ là, sao nhãng nên có thể mắc sai lầm với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận. Bản mệnh cần sửa chữa kịp thời nếu không muốn bị khiển trách nhé ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên phương diện sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Tránh ăn đồ cay nóng, quá cứng hay quá khó tiêu sẽ là gánh nặng cho dạ dày. Bản mệnh nên ăn những thực phẩm thanh đạm, kết hợp nghỉ ngơi nhiều, kiểm tra định kỳ để theo sát tình trạng bản thân. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, tị, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi tuổi hợi được nâng đỡ trên con đường công danh sự nghiệp, cấp trên không chỉ tạo điều kiện cho con giáp này phát huy khả năng mà còn cất nhắc ưu ái cho những cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng. Bản mệnh nên tận dụng cơ hội tốt này, đừng phụ sự yêu mến và tin tưởng đó. Mặc dù vậy, con giáp này cũng không nên tỏ ra lười biếng hay kiêu căng, có thể gây ra thị phi không đáng có. Xung quanh có rất nhiều người muốn nhòm ngó và chiếm lấy vị trí của người tuổi hợi. Vì vậy, nếu không cố gắng làm việc, trau dồi bản thân thì chẳng ai cứu giúp được đâu. Vợ trinh tình cảm cũng đang khởi sắc rực rỡ, đào hoa vượng sắc, bản mệnh có thể say đắm ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù trước đây bản mệnh không phải là người tin vào định mệnh. Các cặp vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc, đừng để những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Mùi, Tý,